chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh gút là một căn bệnh đã được biết đến từ lâu, từ thời Hippocrates và hiện nay bệnh gút đang ngày càng trở nên phổ biến với tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Bệnh gút không chỉ còn là bệnh của người giàu mà là một bệnh được coi là có nguồn gốc liên quan đến lối sống công nghiệp, ít vận động và chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Và trong chương trình Sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh gút và các phương pháp điều trị với sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hương củng nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế. Và xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đặng Hồng Hoa, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện E. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn mời đến trường quay bác Nguyễn Trọng Hòa là một bệnh nhân đã bị mắc bệnh gút nhiều năm nay. Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đến với trường quay của chương trình Sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay. Và xin được hỏi bác Hòa là bác đã phát hiện ra mình bị bệnh gút từ khi nào và phát hiện như thế nào ạ? Tôi ờ, bị phát hiện ra cái bệnh gút này là 7 8 năm. Đầu tiên là đau ở chân, sau đau ở tay và đi vào bệnh viện E để khám Vâng, và lúc khám thì ờ, các bác sĩ đã cho biết là bác bị mắc à, bệnh gút ạ. Vâng. Vâng. Thông thường thì bác có hay uống rượu bia hay là hay đi nhậu với bạn bè không ạ? Cũng thường hay đi nhậu bia rượu. Vâng. Vậy bác có biết là bia rượu nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh gút không ạ? Không, lúc ấy là chưa biết. Vâng. Khi bác phát hiện ra mình bị bệnh gút thì bác thấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào? Thì thấy sức khỏe nó yếu đi và cảm thấy là người nó mệt mỏi, đau dứt các cơ thể chân bắp chân bắp tay vâng à, vậy thì khi phát hiện ra bệnh gút à, tại bệnh viện E thì bác đã có à, tiếp tục điều trị như thế nào không ạ có điều trị vào theo của chỉ dẫn của bác sĩ Hoa vâng à, tức là bác Hòa đây là một bệnh nhân gút đã được bác sĩ Hoa trực tiếp điều trị ạ à, xin được cảm ơn bác Nguyễn Trọng Hòa đã chia sẻ à, những thông tin về căn bệnh của mình Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đồng ý với tôi rằng bệnh gút không những ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và chi phí điều trị thì rất tốn kém. Vậy bệnh gút là một căn bệnh như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Bệnh hút nằm trong nhóm bệnh lắng tụ tinh thể monoxidium urat ở bao khớp, gân do tình trạng axit uric tăng cao trong máu, gây ra các đợt viêm khớp ngoại biên, tức là viêm các khớp chân tay, đặc biệt hay xảy ra ở ngón chân cái. Tình trạng viêm này là do các con bạch cầu được ví như các lính chiến đấu trong cơ thể đi dọn dẹp các tinh thể này. Tình trạng viêm này có thể tái đi tái lại nhiều lần, gây ra biến dạng khớp nếu không điều trị. Không phải tất cả những người có axit uric cao trong máu là bị cơn gút, tuy nhiên nếu đồng độ axit uric trong máu cao và kéo dài càng lâu thì càng có nguy cơ bị gút. Bệnh gút nếu không điều trị hoặc để cơn gút xảy ra nhiều lần sẽ gây hủy khớp, gây tàn phế, lúc đó cần đến các phẫu thuật tái tạo lại khớp. Khoảng 20% bệnh nhân bị hút, bị sỏi thận do chính tinh thể urat lắng tụ gây ra sỏi, làm tắc nghẽn đường tiết niệu, có thể gây suy chức năng thận, nhiễm trùng tiểu, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Một số bệnh nhân có các cục ở dưới da như vùng khuỷu, mắt cá, gọi là cục tô phi là do lắng tụ tinh thể urat khi bể da làm chảy ra một chất bột trắng giống như phấn, Vai trò của nội soi khớp là làm sạch khớp, cắt bớt bao hoạt dịch của khớp khi bị viêm nhiều lần gây dày, hạn chế vận động của khớp. Một khi khớp bị hư hoàn toàn thì có thể thay khớp bằng khớp nhân tạo. Những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta thấy axit uric là thủ phạm gây ra bệnh gút. Vậy tại sao khi lượng axit uric tăng lại dẫn đến bệnh gút? và khi bị bệnh gút thì có các dấu hiệu như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Hồng Hoa và bác sĩ Phạm hương Cũng. À, trước tiên xin được hỏi tiến sĩ Đặng Hồng Hoa, đó là tiến sĩ có thể cho biết là nguồn gốc của bệnh gút là ừ, bắt đầu từ đâu ạ? Ừ, bệnh gút thực ra bản chất nó là một bệnh của chuyển hóa à, do sự rối loạn chuyển hóa các à, à, chất protein trong cơ thể đáng nhẽ nó phải chuyển hóa thành các axit amin là những các cái um, axit có lợi cho um, xây dựng cơ thể thì trong quá trình chuyển hóa rối loạn như thế nó lại chuyển hóa ra quá nhiều các cái à, axit uric thì cái lượng axit uric nó tăng quá cao nó à, khi vào lưu hành trong máu dưới dạng tinh thể uh, ờ, monosium uh, ờ, uh, ờ, urat nó sẽ lắng động vào ổ khớp và nó kích thích màng khớp nó gây nên các cái viêm khớp vì vậy khi nồng độ axit uric cao có kết hợp với viêm khớp thì đấy là biểu hiện của bệnh gút Thưa tiến sĩ Đặng Hồng Hoa, như ở phần đầu chương trình thì bác Hòa có chia sẻ về trường hợp của mình là bác nhận thấy những cái dấu hiệu sưng cũng như là bị đau ở các khớp. Vậy thì đó có phải là một trong những biểu hiện của bệnh gút hay không? Và ngoài ra thì có những biểu hiện nào khác ạ? Um, Đúng như thế đấy ạ Anh Hòa lúc đầu anh ấy có tả là anh ấy bị đau ở khớp cổ chân Rồi khớp ừ, à, đốt ngón một của bàn chân Thì chính là cái biểu hiện của cơn gút cấp Và rất nhiều người bị như thế Tỷ lệ đến 6-70% nhưng những người bị cơn gút cấp đầu tiên là xuất hiện ở ngón một bàn chân và ở khớp cổ chân à, đôi khi thì có những bệnh nhân có biểu hiện ở khớp gối thì anh Hòa anh ấy tả là đầu tiên anh bị ở dưới thắt rồi dần dần anh bị đau ở khớp gối rồi anh bị lên ờ, tay lên khuỷu tay rồi lên cổ tay thì kinh nghiệm của chúng tôi như này ạ thường bệnh nhân mà đã có đau các cái khớp lên cổ tay lên khuỷu tay thì thường là bệnh nhân có thâm niên khoảng 3 năm rồi anh ạ còn cơn gút cấp thì thường xuất hiện ở chi dưới bắt đầu từ khớp gối trở xuống trên anh Hòa này là khá điển hình thế và ở anh ấy bây giờ là một cái biểu hiện của hút mãn tức là có lánh lắng động các cái cục tô phi ở khớp đặc biệt chúng ta có thể quan thấy, sát thấy được ở à, bàn tay của anh ấy có rất nhiều các cái cục tô phi à, điển hình đấy Ngoài ra thì có những cái biểu hiện nào khác của căn bệnh này không ạ? À, ngoài ra thì um, à, có thể um, bệnh nhân đến với chúng tôi có thể là um, tràn dịch khớp gối hoặc là viêm gân axit có những bệnh nhân sáng ngủ dậy tự nhiên cái gân axit ở phía đằng sau gót này nó viêm tấy đỏ lên là bệnh nhân không thể nhấc được bàn chân lên không thể tự đi được đấy thì ừ, đôi khi cái biểu hiện viêm gân cũng có hoặc là có những bệnh nhân thì lại viêm bao thanh dịch ở khuỷu tay à, họ sờ thấy khuỷu tay có một khối lùng nhùng đỏ rực lên và rất là đau đấy là những cái mà biểu hiện à, bệnh gút mà chúng tôi thường gặp tuy nhiên có những trường hợp thì rất là khó ví dụ họ đến với chúng tôi là họ đau cuộc sống thắt lưng họ đau thần kinh tọa hoặc có những cái rối loạn nhịp ở tim thì cái đấy chúng tôi sẽ phải dựa vào chẩn đoán trên các cái xét nghiệm mà máu của bệnh nhân nữa xét nghiệm máu xét nghiệm nước tiểu rồi làm siêu âm ổ bụng. Có rất nhiều bệnh nhân bị nhầm lẫn giữa các biểu hiện của bệnh gút và các trường hợp bị viêm khớp dạng thấp. Vậy làm thế nào để các bác sĩ có thể chẩn đoán được chính xác bệnh gút và phân biệt với các loại bệnh khác ạ? À, bệnh gút trước đây thì cái tỷ lệ bệnh nhân mắc rất là ít nhưng bây giờ cái số lượng bệnh nhân mắc tăng lên quá nhiều cho nên có nhiều bệnh nhân không bị gút nhưng mà cứ đau khớp bất kỳ chỗ nào cũng đến hỏi bác sĩ ơi em có bị bệnh hút không đặc biệt là bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì à, đôi khi người ta cũng có thể nhầm với bệnh hút à, vì ví dụ như ở bệnh nhân à, hòa này chúng ta quan sát thấy là anh ấy có các cái cục tô phi bám ở hạ các cái đốt ngón gần của bàn tay hai bên và nó cũng đối xứng như thế rồi khi nó viêm thì nó cũng viêm khớp đối xứng cho nên người ta có thể nhầm với viêm khớp dạng thấp tuy nhiên chúng ta để ý là bệnh hút thì thường gặp ở nam giới còn viêm khớp dạng thấp thì thường gặp ở phụ nữ và viêm khớp dạng thấp nó có một cái dấu hiệu điển hình đó là cứng khớp buổi sáng khoảng từ 2 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng khớp của bệnh nhân rất là cứng bệnh nhân không thể tự cầm nắm được phải tập rất lâu thì bệnh nhân mới có thể cầm nắm hoặc là tự làm vệ sinh được nhưng mà đối với những người bị hút mãn như anh Hòa này thì sáng ra anh không có cái dấu hiệu cứng khớp buổi sáng như vậy và à, trường hợp khó hơn nữa thì bác sĩ có thể làm xét nghiệm người ta thấy rằng những bệnh nhân gút thì không có các cái yếu tố thấp ở trong máu còn ở trong viêm khuếch dạng thấp thì các cái yếu tố thấp nó sẽ dương tính hoặc nó tăng rất cao à, xin được cảm ơn tiến sĩ đặng hồng hoa vâng. thưa bác sĩ phạm hưng củng vừa rồi thì tiến sĩ đặng hồng hoa đã à, cho biết một số những thông tin liên quan đến bệnh gút theo quan điểm của y học hiện đại vậy dưới góc nhìn của y học cổ truyền thì bệnh gút được hiểu là một căn bệnh như thế nào vâng à về y học cổ truyền á, thì ờ, cái tiếng nói nó hơi khác y học hiện đại nhưng mà uh, cuối cùng cũng đi đến một cái mục tiêu chung là nguyên nhân của cái bệnh gút thì theo y học cổ truyền á, thì bệnh gút thì nguyên nhân có hai cái nguyên nhân chính là nguyên nhân là gọi là ngoại nhân tức là từ bên ngoài nó xâm nhập vào và cái nguyên nhân thứ hai là nội nhân tức là bản thân của cái cơ thể thì về ờ, ngoại nhân ấy, thì ta biết ta sống trong cái môi trường mà luôn luôn có những cái tác động của à, môi trường mà y học cổ truyền gọi là à, phong tà này hàn tà này nhiệt tà này thấp tà thì những cái tà khí ấy à, khi cơ thể mà à, gọi là chính khí nó kém nó yếu thì những cái tà ấy nó xâm phạm vào à, cơ thể à, lúc đầu thì nó ở cái à, da rồi à, cơ à, gọi là bì phu à, và nó làm cho cái kinh lạc ở vùng ấy nó bị tắc mà y học cổ truyền có một nguyên lý là thông thì bất thông, thông thì bất thông nghĩa là nó tắc thì bắt đầu nó gây đau và đấy thì tương ứng với ờ, cái giai đoạn như bác sĩ Hồng Hoa nói là cái giai đoạn cấp ở đấy nhưng mà đến một cái giai đoạn ờ, thứ hai là cấp nhiều rồi bây giờ nó mãn thì nó bắt đầu nó đi sâu hơn vào một tí là vào cái hệ thống cơ xương khớp à, và nó cơ xương khớp thì vào nó làm uh, cho cái vùng ấy Dạ, cái huyết khí huyết ở cái vùng cơ xương ấy nó bị tắc lại à, nó không thông nữa và gây nên một cái sự ứ trệ kỳ bế tắc và cũng theo nguyên lý là là à, thông thì bất thông thông thì bất thông thì nó lại gây đau và lúc ấy thì đến gọi là cái bệnh thống phong à, thì y học cổ truyền thì cái xếp cái bệnh lý của cái à, à, gọi là bệnh gút ấy, là thuộc chứng tí à, mà nguyên nhân ngoại nhân là như vậy và cái tên riêng của nó gọi là thống phong đấy thì đấy là ngoại nhân còn nội nhân tức là bản thân bên trong thì do như uh, tiến sĩ hoa vừa nói nó là cái bệnh của chuyển hóa thì ở trong y học cổ truyền uh, chủ yếu phụ trách vấn đề này là mình huyết thuận thì khi cái huyết thuận mà nó kém thì nó cũng tạo điều kiện thuận lợi để hình thành cái bệnh lý thống phong thì y học cổ truyền quan điểm là như vậy và nó cũng được chia làm hai thể chính là thể cấp và thể mãn thể cấp thì có như là nó rầm rộ khoảng ờ, dăm uh, bảy ngày đấy như uh, tiến sĩ hoa nói nó sưng nóng đỏ đau và đặc biệt là các cái khớp nhỏ đấy rồi sau đấy từ khắc nó khỏi không để lại cái di chứng gì cả nhưng mà nhiều lần như vậy thì nó sẽ tiến hành uh, ở nhiều khớp uh, như là khớp uh, bàn chân bàn tay uh, đặc biệt là các khớp nhỏ rồi nó cũng gây là À, đau rồi nó gây hạn chế cử động rồi lâu dần thì nó có thể gây ra những cái biến chứng khác nữa và à, lúc đó thì nó trở thành mãn tính Đấy, à, và mãn tính thì à, như tiến sĩ hoa nói nó sẽ là à, gây ra nhiều cái tổn hại nhiều cái hậu quả mà đôi khi người bệnh à, không để ý mà bỏ qua vâng như vậy có nghĩa là y học cổ truyền thì à, định nghĩa bệnh gút dựa trên những nguyên nhân gây ra bệnh đúng không ạ vâng vâng à, vậy thông thường thì ở độ tuổi nào hoặc là đối tượng nào thì sẽ có nguy cơ cao bị mắc bệnh gút ạ? À? Vâng, theo những cái nghiên cứu và những cái thống kê uh, của thế giới cũng như của ta thì thường thường từ cái tuổi trung niên trở lên là dễ bị uh, cái bệnh gút ở đấy. Cái thứ hai nữa là tỷ lệ của nam á, thì thường thường là nhiều hơn nữ uh, và những cái điều kiện thuận lợi, uh, cái yếu tố thuận lợi, cơ hội tốt là ở những cái người có cơ địa béo phì. Uh, thì vì cái gút là nằm trong cái bệnh lý chuyển hóa thì béo phì cũng là ở trong cái hội chứng chuyển hóa cho nên uh, nó rất là có những cái mối quan hệ với nhau cho nên dễ bị uh, bệnh gút rồi một cái yếu tố nữa là những cái người sử dụng uh, bia rượu nhiều uh, và thi cũng gây nên dễ gây bệnh gút thì uh, một trong những cái uh, Ờ, cái được người ta nghĩ đến tức là dùng bia rượu nhiều thì nó sẽ tạo ra vào cơ thể thì nó chuyển hóa nó tạo ra nhiều cái axit lactic và cái axit lactic ấy thì nó sẽ có một cái sự ganh đua với axit lactic cho nên dễ làm cho axit lactic nó tăng cường và nó lắng đọng lại ở xương khớp sẽ gây đến cái hội chứng bệnh gút rồi ờ, hiện nay thì do cái môi trường của chúng ta thay đổi và có bốn cái thay đổi lớn đó là gì là cái phong cách À, làm việc ngày xưa là phải vận động luôn luôn nhưng mà bây giờ thì gần như là ta ngồi tĩnh tại ở trong phòng và với một cái máy tính à, và cái hệ thống internet thì có thể là ta thu thế giới vào ở cái chỗ ngồi của ta không cần đi đâu cả đấy là làm việc nó tĩnh tại cái thứ hai nữa à, cái thay đổi thứ hai nữa là về cái à, ăn uống thì ngày xưa là gần như ta ăn uống à, các cái thực phẩm sạch nhưng bây giờ thì cái ăn uống ấy hiện nay à, như chúng ta biết rau cũng là không sạch thịt cũng là có cả cái chất à, ô nhiễm rồi là à, các cái loại thực phẩm chế biến sẵn ấy, thì cũng có nhiều cái chất bảo quản vân vân tất cả những cái ấy cũng tạo điều kiện để cho hình thành trong cơ thể những cái chuyển hóa không tốt và tạo ra axit uric nhiều ở đấy rồi à, thay đổi mà do cái công nghiệp nó phát triển rồi môi trường nó nó gây ô nhiễm thì chúng ta hít thở những cái khí độc ấy thì cũng tạo điều kiện ở à, đấy tất cả những cái thay đổi ấy làm cho cái à, cái cái, cái cơ hội để mà à, phát triển cái bệnh hút nó nhiều hơn đấy thì như phần trước tôi có trao đổi với tiến sĩ Hoa đấy thì hiện nay ở phòng khám người ta đã thống kê là 10 bệnh nhân đến khám thì bảy tám bệnh nhân là bệnh khớp trong đấy có bệnh hút để thấy là cái mô hình bệnh tật bây giờ nó đã thay đổi so với ngày xưa. Vừa rồi phần đầu bác Hoa có nói là bà cũng ờ, trong cái sinh hoạt thì thường có hay đi ờ, nhậu uống bia rượu với các bạn đấy thì đấy một trong những cái nguyên nhân mà nó tạo cơ hội thuận lợi để cho bệnh gút nó phát triển thì do cái ăn, nguyên nhân ăn uống mà ờ, cơ chế thì nó tôi đã dẫn dắt ở phần trên chính là do cái khi vào cơ thể nó cái chuyển hóa thì nó sẽ biến thành cả cái axit lactic từ axit lactic ấy nó có cái sự gánh đua với cái axit uric từ đấy nó làm cho à, à, axit uric nó tồn dư lại ở trong cơ thể và nó lắng động ở cái cơ xương khớp thì sẽ gây ra cái bệnh gút cho nên à, bác Hoa cũng rút kinh nghiệm là à, bây giờ có tuổi rồi thì cũng giảm cái cái à, tần số giảm cái tần suất dần cái số lượng cùng uống thôi không phải kiêng hoàn toàn nhưng mà uống nó mang tính chất là kích thích tiêu hóa thì như vậy thì tác dụng của uống bia rượu mới là có lợi à, chứ nếu như uống mà hơi mang cái tính chất nhậu thì có hơi hơi hơi quá đà thì như vậy nó lại lợi bất cập hại vâng xin cảm ơn bác sĩ à, thưa tiến sĩ đặng hồng hoa người ta thường nói là bệnh gút là căn bệnh của nhà giàu tiến sĩ có thể cho biết là tại sao lại như vậy ạ à? À, thực ra thì à, trước đây Ờ, là những người có điều kiện về kinh tế thì cái mức sống họ cao hơn và họ ăn nhiều chất đạm hơn họ có thời gian để uống bia uống rượu nhiều hơn cho nên người ta quan niệm là bệnh hút là bệnh của người giàu nhưng mà cho đến đây thì cho đến gần đây thì như là bác sĩ cùng vừa nói cái thay đổi bệnh mặt bệnh của mình nó cũng khác rồi tức là sao do mức sống cao lên và người dân người ta bây giờ người ta cũng Ờ, trước đây là phấn đấu là ăn no mặc ấm đúng không ạ bây giờ là ăn ngon mặc đẹp Đấy, chính vì thế mà bệnh bây giờ nó cũng um, thay đổi um, và đặc biệt là bệnh hút thì nó liên quan nhiều nhiều đến cái chuyện là uống bia uống rượu mà ngay ở những cái vùng quê xa xa người ta cũng uống bia uống rượu rất nhiều và chính vì thế mà bệnh hút nó cũng không cứ là người có điều kiện kinh tế mà những người không có điều kiện kinh tế người ta vẫn bị bệnh hút và thứ hai nữa là cũng à, xin à, bổ sung thêm ý kiến của bác sĩ Củng tức là trước đây thì bệnh gút là ở tuổi trung niên nhưng mà bây giờ thì à, chúng tôi trên thực tế lâm sàng chúng tôi gặp bệnh nhân bị bệnh gút có thể là từ hai ba hai năm tuổi. Đó là những cậu thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học phụ trách marketing ở một cái công ty nào đấy, phụ trách một cái công việc rất là hay phải ngoại giao và rất là hay phải làm à, các cái dự các cái buổi tiệc các cái buổi liên hoan và đến với chúng tôi với những cái cơn gút cấp mới chỉ khoảng 25 tuổi cũng đã bị rồi thế còn à, có rất nhiều bệnh nhân họ chỉ là những người nông dân bình thường thôi nhưng họ thói quen là sau khi làm việc nặng nhọc hoặc sau khi có bất cứ trong làng trong xóm có việc gì là họ tụ tập nhau họ uống bia uống rượu và rất nhiều người cũng là thanh niên như thế bị những cơn gút cấp phải đến với chúng tôi vâng như vậy có thể thấy là hiện nay thì bệnh gút đang có xu hướng trẻ hóa dần trên vâng. đối tượng bị bệnh đúng không ạ vâng. à, cụ thể đối với trường hợp của bác Hòa thì là một à, bác sĩ trực tiếp điều trị vâng. khi bác Hòa đến khám tại bệnh viện E thì à, bên cạnh nguyên nhân là vì bác đã uống nhiều bia rượu thì có những nguyên nhân nào khác theo bác sĩ là đã dẫn đến bệnh gút của bác Hòa? À, anh Hòa này thì là một cái bệnh nhân tương đối đặc biệt. Tức là trước đây là anh ấy có thói quen lạm dụng rượu, sử dụng quá nhiều rượu. Anh ấy có biểu hiện của sơ gan do rượu và thậm chí là đã rất nhiều lần, ít nhất là ba lần ba lần bị vỡ tĩnh mạch thực quản. Vâng. Thế còn thì um, bên cạnh đó anh ấy có tăng huyết áp thế cho nên là nó có một cái căn bệnh rất là phức tạp tức là anh biểu hiện củ hút là vừa do um, sử dụng bia rượu và chất đạm nhiều vừa là hậu quả sau khi sử dụng à, sau khi bị tăng huyết áp và ngay cả trong quá trình anh ấy đã bị rối loạn chuyển hóa chất đạm rồi anh lại điều trị cái sơ gan thì sơ gan thì anh cũng biết rồi tức là người ta phải nâng cái à, tình trạng cơ thể lên bằng cách người ta truyền nhiều đạm vào người ta nuôi dưỡng các thứ bằng đường tĩnh mạch thì anh lại tiếp tục lại làm vòng xoắn bệnh lý tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý làm cho bệnh gút nó lại càng tăng lên vậy thông thường bệnh gút sẽ được phân loại như thế nào để từ đó sẽ có những phương pháp điều trị tương ứng ạ bệnh gút thì ờ, phân loại thì người ta phân loại là như tôi vừa nói tức là ừ, phân loại theo nguyên nhân và phân loại theo cái biểu hiện lâm sàng ví dụ như phân loại là đợt gút cấp và đợt cấp của những ờ, của gút mãn tùy theo từng cái biểu hiện lâm sàng đấy người ta sẽ có những cái điều trị nó phù hợp ví dụ như um, có những đợt cấp thì anh Hòa anh ấy không thể tự đi thế này được mà ờ, đã có rất nhiều lần là người nhà phải cho vào một cái ghế tựa ừ. xong là ba người khiêng cái ghế đến đến bệnh viện bởi vì nếu mà đụng vào người anh là anh không cho đụng vào vì anh rất là đau và những cái đợt cấp như thế thì bác sĩ phải tìm cách làm sao để giảm đau nhanh cho anh ấy đồng thời là thấy cái lượng axit uric ở trong máu của anh ấy cao thì phải điều chỉnh làm sao để cái nồng độ axit uric ở trong máu nó giảm xuống thế thì anh ấy qua được những đợt cấp còn trong giai đoạn mãn tính như thế này thì anh chỉ sử dụng các cái thuốc làm giảm sản xuất axit uric rồi um, sử dụng uh, các cái um, uh, tức là ăn nhiều rau nhiều uh, uống nhiều nước sử dụng các cái um, dung dịch uống nước uống mà nó có nhiều chất kiềm à, như chúng ta đều biết là bệnh gút thì có những cái biểu hiện như là lúc đầu mà tiến sĩ đặng hồng hoa đã có trao đổi rất là dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm khớp khác vậy thì các bác sĩ làm thế nào để chẩn đoán chính xác căn bệnh này ạ à, bệnh gút thì nó cũng có thể nhầm lẫn với một số bệnh ví dụ như ở anh Hòa này thì ở hai bàn tay của anh ấy đều có những cái cục tô ừ, phi và ở các cái đốt ngón gần này à, và cả hai bên thì người ta có thể ừ, nhầm với cái bệnh gọi là bệnh viêm khớp dạng thấp tuy nhiên viêm khớp dạng thấp thì thường hay gặp ở phụ nữ và ừ, họ viêm khớp hai bên với cái tình trạng xương nóng đỏ đau vào buổi sáng ấy, thì thường là cái dấu hiệu cứng khớp buổi sáng nó kéo dài khoảng một tiếng tức là sáng ngủ dậy khoảng một tiếng hoặc trên một tiếng bệnh nhân không thể tự nắm được tay vào thế và nếu đến gặp bác sĩ làm xét nghiệm thì người ta sẽ thấy những các cái yếu tố thấp nó dương tính ở trong máu khác với bệnh nhân gút bệnh nhân gút thì axit uric lại rất là cao mà yếu tố thấp thì không có thế rồi có thể một số trường hợp mà sau một ừ, trận họ đi chơi tennis hoặc họ ừ, họ um, sau một bữa tiệc họ không có triệu chứng gì tự nhiên đột ngột sáng ngủ dậy họ có cái viêm sưng tấy rất là đau ở cái khớp gối và tràn dịch rất nhiều ở khớp gối thì đến với chúng tôi thì phải phân biệt giữa một cái thoái hóa khớp gối và một cái viêm màng hoạt dịch khớp gối do hút và một cái là viêm màng hoạt dịch do thoái hóa khớp gối thế thì thường để chẩn đoán phân biệt được cái đấy thì chúng tôi có thể cho bệnh nhân làm siêu âm để phát hiện cái dấu hiệu đường đôi ở trong đấy hoặc chúng, cách đơn giản nhất là chúng tôi hút cái dịch khớp ra Vâng, xin được ơn tiến sĩ. À, và nhân đây đến với trường quay của chương trình cùng gặp gỡ với tiến sĩ Đặng Hồng Hoa cũng như là bác sĩ Phạm Hưng Cũng thì bác Hòa có câu hỏi nào dành cho các chuyên gia y tế? Nếu cái bệnh hút này không được điều trị kịp thời thì tôi hỏi bác sĩ có cái thể biến chứng Vâng, tức là những cái biến chứng nguy hiểm nếu vâng. mà căn bệnh này không vâng. được kiểm soát kịp thời phải không ạ? Vâng. Vâng. À, xin được mời bác sĩ Phạm Hưng cũng có thể đưa ra một vài tư vấn ạ. Vâng. À, như bác hỏi nhưng mà trên cái, ờ, cái cơ thể của bác vâng. cũng đã có những cái biến chứng đấy thì cái thứ nhất thì là làm cho cái chất lượng cuộc sống nó giảm đấy thì bác thấy là À, nếu như mà không có virus đúng mà thì bạc đi lại này bạc sinh hoạt này bạc chơi thể thao tennis này vân vân thì như vậy mà thấy cái cuộc sống của bác nó nó phấn khởi và cái chất lượng cuộc sống nó vui nhưng mà khi bị bệnh rút rồi tôi chưa nói bệnh khác như tiến sĩ hoa nói thì cái chất lượng cuộc sống nó đã đã giảm cái thứ hai là chất lượng và hiệu quả công việc nó cũng giảm nó cũng kém đau như thế này thì làm sao mình làm được được tốt à, kể cả cái tâm lý cái tư tưởng luôn luôn nghĩ về cái bệnh lý à, rồi à, đau đớn cho nên những cái thao tác của các cái công việc ông tốt tôi chưa nói đến những cái, cái công việc mà nó nó nó tinh vi à, nó cần những cái bàn tay khéo léo kể cả những cái công việc à, nó mang tính chất là đơn giản nó cũng hạn chế cho nên hiệu suất công việc nó cũng giảm rồi một cái uh, biến chứng thứ ba nó rất rõ đó nó biến dạng khớp à đấy khớp của uh, của người bình thường thế này thì nó mềm mại nó trơn tru nó cử động nó dễ nhưng của bạc nó bắt đầu à, có cái biến dạng à, dạng khớp ở à, đấy từ cái biến dạng khớp ấy thì nó là gì nó gây ra hạn chế cử động và nặng hơn nữa nó gây hư khớp đấy đấy hư khớp thì đấy cũng là một cái những cái biến chứng rất là nặng à, ngoài những cái biến chứng ấy ra thì còn có một cái bốn chứng mang tính chất toàn thân cũng có thể là và ở trên của bạn đã có như tiến sĩ Hoa nói là nó sẽ gây nên cao huyết áp đấy mà từ cao huyết áp nó có thể gây ra đột quỵ rồi à, tai biến mạch máu não nó vân vân rất là nặng nề đấy rồi à, ở thận thì nó sẽ có những cái hiện tượng lắng động mà các cái, cái huyết áp thì từ đó nó sẽ gây đến là sỏi thận đấy à, sỏi thận mà lâu ngày nó không được à, điều trị tốt thì nó sẽ gây lên suy thận hư thận và lúc ấy uh, ngoài những cái bệnh lý khác bác là phải một tuần hai ba lần phải đi chạy thận nhân tạo thế thì vừa làm cho chất lượng cuộc sống kém làm cho cơ thể nó không được tốt vượt tốn kém và kinh tế đấy thì tôi tôi kể vài cái biến chứng như vậy để thấy rằng là à, chúng ta cần với cảnh giác đối với biến chứng khi mà có những dấu hiệu của bệnh à, à, gút ấy thì mình phải đến ngay à, các cái à, phòng khám các cái bệnh viện như là chỗ trung tâm của tiến sĩ Hoa để khám để các thầy thuốc hướng dẫn cho cách sử dụng thuốc cách sinh hoạt, cách ăn uống, vân vân, cách tập luyện để ta hạn chế được tối đa những cái hậu quả do cái ờ, gút nó gây ra. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì à, tiến sĩ Đặng Hồng Hoa và bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hưng Cũng đã cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin cơ bản trong chẩn đoán và phát hiện bệnh gút cũng như là những hậu quả nặng nề mà căn bệnh này để lại nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Có một câu hỏi mà chắc chắn là bản thân của bác Hòa cũng như là nhiều quý vị khán giả sẽ quan tâm đó chính là khi đã có những biểu hiện của bệnh gút thì các phương pháp điều trị được áp dụng như thế nào và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh để hiểu rõ hơn về vấn đề này. 10 năm trở lại đây khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển, bệnh gút đã trở nên rất phổ biến. Ở cả thành thị và nông thôn, vươn lên đứng hàng thứ tư trong số 15 bệnh khớp nội trú thường gặp nhất. Với mức độ nguy hiểm của bệnh gút, các bác sĩ đưa ra các hướng điều trị với mục đích là khống chế các đợt viêm khớp tái phát, làm hạ và duy trì axit uric trong máu, đồng thời kiểm soát tốt các bệnh kèm theo với nguyên tắc càng nhanh càng tốt, nên bác sĩ thường kê các loại thuốc cochinin, indomethacin để hạn chế các đợt viêm khớp cấp. Hạn chế các thức ăn chứa nhiều purin, tim, gan, bầu dục, trứng vịt lộn và uống thuốc làm hạ và duy trì axit uric ở mức cho phép. Bệnh nhân gút phải xác định tư tưởng điều trị lâu dài, tránh bỏ thuốc khi bệnh thuyên giảm. Nhiều trường hợp bệnh nhân gút thường chỉ dùng thuốc trong đợt cấp rồi bỏ thuốc, dẫn đến bệnh vẫn tiến triển nặng dần. Một số bệnh nhân lạm dụng thuốc corticoid dẫn đến tác dụng phụ đáng tiếc như xuất huyết tiêu hóa, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não. Nhiều bệnh nhân vẫn tiếp tục ăn nhậu quá mức và sinh hoạt không điều độ, do vậy bệnh vẫn có nguy cơ tái phát. Nói chung những người mắc bệnh gút rất hay bị dị ứng thuốc, do đó cần thận trọng khi sử dụng bất kỳ loại thuốc gì, kể cả thuốc đông y và tây y. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Nếu như bệnh nhân tuân thủ đúng và thường xuyên phác đồ điều trị của bác sĩ, khi đó mới có thể giữ bệnh khỏi tái phát trong thời gian dài. Bệnh nhân gút cần tích cực hợp tác với bác sĩ trong việc điều trị, ngăn ngừa biến chứng bệnh bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt và thuốc men. Để điều trị có hiệu quả, cần thường xuyên kiểm tra axit uric máu và niệu, chức năng thận. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần được chẩn đoán và điều trị các bệnh kèm theo như rối loạn chuyển hóa lipid, đái tháo đường, tăng huyết áp, vân vân. Thưa tiến sĩ Đặng Hồng Hoa, đoạn băng vừa rồi đã cho thấy một số nguyên tắc điều trị bệnh gút nói chung. Vậy thì tiến sĩ có thêm những bổ sung hay là phân tích kỹ hơn? Về nguyên tắc điều trị bệnh gút ờ, đối với chúng tôi thì ờ, thứ nhất là bệnh nhân thường đến gặp bác sĩ khi mà họ bị đau đớn còn ờ, trong trường hợp mà họ có thể biến dạng các khớp nhưng họ cũng không đến gặp bác sĩ chính vì thế trước hết là phải làm cho họ giảm đau cắt được cái cơn đau cấp do bệnh gút gây nên thứ hai là chúng ta sau khi làm cho bệnh nhân đỡ đau thì phải làm sao để um, đề phòng các cái cơn gút cấp tiếp theo bằng cách là mình làm giảm cái nồng độ axit uric ở trong máu xuống và thứ ba là một cái nguyên tắc rất là à, quan trọng đó là phải giáo dục cho bệnh nhân để họ hiểu được bệnh của họ và họ có một cái lối sống phù hợp làm à, giúp cho bệnh không bị tái phát. Thế thì giảm đau uh, trong y học hiện đại thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc giảm đau để um, làm cắt cái cơn gút cấp, cắt cái cơn đau do bệnh gút. Tuy nhiên các cái thuốc giảm đau này nó đều có nó là à, như người ta nói thuốc là con dao hai lưỡi cho nên các cái thuốc giảm đau này nó đều có những cái tác dụng phụ ví dụ như có một số thuốc giảm đau chống viêm à, không steroid thì nó lại gây ờ, kích thích đường tiêu hóa thậm chí nó có thể gây sốt huyết tiêu hóa thế rồi một số um, các thuốc um, à, không steroid khác thì nó lại có thể gây nên các cái biến cố về tim mạch nó làm cho bệnh nhân bị phù bị tăng huyết áp thậm chí có thể đột quỵ và hiện nay thì bệnh nhân sử dụng à, corticoid rất là bừa bãi thì bởi vì là corticoid là một cái thuốc giảm đau chống viêm rất là mạnh và nó khi bệnh nhân sử dụng cái thì hết đau ngay cho nên họ có thể họ ừ, cứ tự ý họ sử dụng và họ tăng liều một cách à, À, không có kiểm soát chính vì thế để giảm đau cho bệnh nhân thì chúng tôi khuyên là nếu bệnh nhân có những cơn gút cấp thì phải đến gặp các bác sĩ để bác sĩ người ta định liều sử dụng thuốc thế nào cho hợp lý còn à, sau khi bệnh nhân đã hết ừ, qua được cái cơn đau cấp thì chúng ta phải chúng tôi phải sử dụng các cái thuốc để làm giảm axit uric ở trong máu xuống bên cạnh sử dụng các cái thuốc đấy thì chúng tôi có thể sử dụng các cái bằng cái phương pháp gọi là kiềm hóa nước tiểu để cho axit uric nó được đào thải qua nước tiểu bằng cách là cho bệnh nhân uống các cái dung dịch kiềm. Vâng. Thế rồi ở bệnh viện thì chúng tôi có thể sử dụng thêm các cái thuốc để làm à, tăng cái mức độ kiềm của nước tiểu lên để cho axit uric dễ thải được qua nước tiểu. Vâng. Và một cái vấn đề thứ ba là bệnh nhân phải thay đổi lối sống. À, có thể uống rượu uống bia nhưng không được lạm dụng chỉ được dùng ít thôi và nếu như đã có ừ, cái biểu hiện mà hút mãn và chức năng thận nó đã có thay đổi có suy giảm thì phải hạn chế rất hạn chế đến mức tối đa sử dụng bia rượu và đặc biệt là cả thuốc lá nữa. Vâng. Đối với trường hợp của bác Hòa thì như lúc đầu bác đã có giới thiệu là hiện đang được điều trị tại khoa cơ xương khớp của bệnh viện E và do tiến sĩ Đặng Hồng Hoa trực tiếp điều trị. Vậy thì ờ, ừ, như tiến sĩ Đặng Hồng Hoa đã có nhận định là trường hợp bị gút của bác Hòa là một trường hợp bệnh nhân rất là đặc biệt và có những diễn biến bệnh phức tạp thì tiến sĩ đã có phát đồ điều trị đối với bác Hòa như thế nào? À, hiện nay thì ờ, anh Hòa đang trong giai đoạn bệnh ổn định, một bệnh nhân gút mãn và ổn định tất cả các bệnh của anh đều trong giai đoạn ổn định chính vì thế chúng tôi ờ, chỉ ờ, ừ, hàng đầu đối với bệnh nhân này là chúng tôi ừ, cho bệnh nhân có một cái chế độ sinh hoạt hợp lý bây giờ thì anh ấy không uống rượu nữa rồi và ờ, thức ăn hàng ngày thì anh ấy có thể mỗi ngày anh ăn khoảng hai lạng thịt hoặc cá nạc không có vấn đề gì thế còn thì à, phải ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước chúng tôi cũng khuyến cáo anh ấy là mỗi ngày phải uống từ hai lít rưỡi đến 3 lít nước đấy là cách để là mình ừ, gây nên cái đi tiểu cưỡng bức để thải axit uric ra khỏi cơ thể thế và à, bây giờ thì anh ấy cũng um, đi bộ thì anh đi hơi khó khăn nhưng anh vẫn hàng ngày anh vẫn tự đạp xe đạp đi tập thể dục ở xung quanh vì nhà anh ở gần cái công viên hòa bình là một cái môi trường tập thể dục rất là tốt thì anh ấy cũng tự đạp xe đạp đi quanh cái công viên đấy và tôi nghĩ đấy là một cái phương thức nó rất phù hợp với sức khỏe thực tế của anh ấy vì bây giờ là cái khớp gối của anh một bên nó bị dính cho nên đi bộ thì rất là khó nhưng mà tập như thế thế và uh, à, định kỳ 3 tháng một lần chúng tôi yêu cầu anh phải đến kiểm tra xét nghiệm xem là chức năng gan, chức năng thận và axit uric. Nếu như nồng độ axit uric cao thì chúng tôi sẽ cho một chút à, sử dụng cái allopurinol để làm giảm bớt đi. Còn nếu như chúng tôi thấy là bình thường thì cứ yêu cầu anh ý chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt như vậy là ổn. Vâng. Hiện nay là anh cũng không dùng thuốc gì. Đối với trường hợp xuất hiện các cục tô phi chẳng hạn như là trên bàn tay của bác Hòa thì có nguy hiểm hay không ạ và điều trị các cục tô phi này như thế nào? À, cục tô phi của của anh Hòa thì nói chung là nhỏ và nó hiện tại bây giờ là nó không không hạn chế vận động anh ấy vẫn có thể nắm mở bàn tay dễ dàng chính vì thế chúng tôi không có can thiệp gì tuy nhiên có một số trường hợp ví dụ như các cái cục tô phi ở ờ, có những bệnh nhân đến với chúng tôi là người ta chỉ đi bằng cái đôi dép vải ở trong khách sạn ấy ạ nó giãn vô tội vạ luôn thì những cái cục tô phi đấy nó làm cản trở vận động hoặc à, như lúc nãy hình ảnh tôi cho khán giả xem là cục tô phi nó làm mất chức năng vận động của bàn tay thì khi đó chúng tôi sẽ phải xử lý bằng cách là mời các bác sĩ ngoại người ta mổ người ta nạo cục tô phi đi tuy nhiên phải lưu tâm là như này ạ các cái cục tô phi mà được lấy ra khỏi cơ thể là nó đã được canxi hóa nó có bao sơ rồi thì mới đụng được đụng vào còn như bệnh nhân lúc nãy chúng tôi cho ông một hình ảnh bệnh nhân xem tức là cục tô phi nó chưa ổn định nó còn đang viêm nó còn rất nhiều ừ, các cái tinh thể urat dạng bột nó đang ở trong đấy thì nếu mà động vào thì nó sẽ không liền được vết thương có những bệnh nhân đến với chúng tôi họ tự giải quyết các cái cục tu phi họ ờ, không biết là họ đến các cơ sở y tế hay họ tự làm như nào mà họ lấy cái cục tu phi ấy ra và và và cái vết thương nó không thể liền được vì tinh thể urat liên tục nó đùn ra miệng vết thương nó làm cho miệng vết thương bị bẩn bị nhiễm trùng và bệnh nhân lại bị thoát huyết tương theo cái đường um, của cái cục ờ, của cái tinh thể urat đấy làm cho toàn thân bệnh nhân bị suy kiệt và có thể cái vết thương đấy kéo dài đến hai ba tháng nó cũng không liền chính vì tôi tôi khuyến cáo bệnh nhân là khi muốn à, cải thiện chức năng vận động muốn thẩm mỹ cho nó à, phù hợp thì phải chờ cái cục tô phi được điều trị nội khoa để nó canxi hóa lại lúc đấy mới được phẫu thuật Vâng, xin lời cảm ơn tiến sĩ Đặng Hồng Hoa. Thưa bác sĩ Phạm Hưng Cũng, vừa rồi thì tiến sĩ Đặng Hồng Hoa có cho biết về các phương pháp điều trị bệnh gút theo y học hiện đại. Vậy theo y học cổ truyền thì có những phương pháp điều trị như thế nào? À, vâng, theo y học cổ truyền á, thì à, điều trị cái bệnh gút này theo cái nguyên nhân à, ở trên tôi có nói là có nội nhân và có ngoại nhân nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài thì à, nguyên lý à, hay là nguyên tắc điều trị của y học cổ truyền đối với gút đó là thanh nhiệt khu phong trừ thấp hóa đàm thông kinh hoạt lạc chỉ thống và bổ huyết à, tôi nói ví dụ như là có bốn cái tà khí là nhiệt tà phong tà hàn tà thấp tà nó ở ngoài nó xâm nhập vào thì bây giờ ta phải thanh nhiệt tức là phải loại cái nhiệt đi khu phong làm cho phong nó đi vào một chỗ à, trừ thấp làm cho thấp nó mất đi à, và tán hàn làm cho hàn cũng mất đi à, và đặc biệt là ở trong cái bệnh lý mà mà mà thống phong ấy thì nó có một cái trệ à, tức là có cái thấp trệ nó ứ lại đấy thì bây giờ nó phải khóa thấp làm cho cái thấp ấy nó đi đi đấy rồi à, cái nguyên lý là thông kinh hoạt lạc thì theo y học cổ truyền thì là nó ờ, tất cả cái kinh lạc mạch ờ, kinh hạch ở trong cơ thể nó phải là thông suốt thì nó mới ờ, không bị bệnh lý không đau nhưng bây giờ nó bị tắc ở một điểm nào đấy thì nó sẽ gây nên cái bệnh lý thì bây giờ phải làm cho thông kinh hoạt lạc và cái uh, như tiến sĩ hoa nói là uh, những cái uh, vị thuốc tây đầu tay đó là giảm đau là vì họ đến với thầy thuốc là đau thì ở trong đông y có những cái vị thuốc là chỉ thống tức là là giảm đau làm cho đau nó nó nó nó, nó giảm đi và cái nguyên ta cuối cùng là bổ huyết đây là cái nguyên nhân bên bên trong thì huyết nó kém thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho bệnh hút nó phát triển thì bây giờ nó phải cho huyết nó tăng lên bổ cái huyết để làm cho chính khí nó tốt để nó chống lại uh, cái tà khí thì đấy là cái nguyên tắc chung của nó như vậy còn à, đi vào cụ thể thì rất nhiều cái bài thuốc ví dụ như bài là thống phong thương à, phương này tức là cái phương thuốc để mà à, điều trị cái thống phong rồi ô đầu tế thân thang vân vân à, còn cả cái vị thuốc thì cũng có rất nhiều vị như thế tôi nói ví dụ mấy cái vị à, mà hay dùng chán như cây sói rừng thì nó lại à, có tác dụng chống viêm như tiến sĩ hoa nói là trong cái, cái hút thì gây rất là viêm thì bây giờ cái này nó nó, nó chống viêm đấy rồi cái mã tiền à, mã tiền thì cũng là cái vị thuốc dân gian rất hay dùng thì nó lại có tác dụng là gì thông kinh hoạt lạc và chỉ thống nếu như mình nhưng mà đây là vị thuốc độc à, cho nên nếu như mà phải dùng đúng thì uh, nó hạ à, giảm đau giảm đau ngay đấy rồi một cái vị thuốc hay dùng ở trong dân dân uh, à, hy thiêm hy thiêm mà dân gian hay gọi là cây uh, kích lợi hay là cây cỏ đĩ đấy thì cái này nó có tác dụng thanh nhiệt à, tạo thấp và nó làm giảm được cái lượng acidic theo những nghiên cứu thực nghiệm đấy thế như vậy à, về đông y cũng có những cái bài thuốc có những vị thuốc theo cái nguyên lý trên nhưng à, theo tôi á thì bây giờ ta phải cố gắng làm sao để kết hợp à, y học cổ truyền với y học hiện đại trong cái đợt cấp như tiến sĩ hoa nói thì ta à, sử dụng các cái cái cái cái vũ khí mạnh đấy là các cái thuốc của tây y nhưng mà sau ở cái hết cái đợt cấp rồi thì mình phối hợp với cả cái bài thuốc à, của đông y thì như vậy à, ta vừa có tính chất là tấn công vừa có tính chất là là là giữ đấy thì như vậy là à, sẽ làm cho cái hiệu quả à, điều trị cái bệnh gút mà có thể một số bệnh khác nữa nhưng ở đây ta nói về gút nó sẽ tốt hơn liên quan đến vấn đề điều trị thì bác Hòa có câu hỏi nào dành cho các bác sĩ không ạ thưa bác sĩ bệnh hút của tôi làm thế nào mà chữa khỏi được không và là dùng cách nào để không cho nó tái phát lại có rất nhiều bệnh nhân hỏi tôi là bệnh hút có chữa khỏi được không và thậm chí là cũng có nhiều người là quan niệm là bệnh hút chữa khỏi tức là sao ạ họ cứ hết cơn đau họ nghĩ là họ khỏi bệnh hút nhưng mà phải nói luôn bệnh hút đây là bệnh rối loạn của chuyển hóa cho nên đã bị bệnh hút thì cho đến bây giờ người ta chưa thể chữa khỏi được bệnh gút tuy nhiên mục đích điều trị bệnh gút và một số bệnh khớp nữa là để cải thiện chất lượng cuộc sống tức là sao bệnh nhân không bị đau đớn bệnh nhân không bị tàn phế và bệnh nhân giảm thiểu tất cả những cái biến chứng sau này hậu quả của bệnh gút thế thì, cho đến hiện nay thì ngoài những cái thuốc và cái cách điều trị như tôi cũng như là bác sĩ cùng vừa nói thì à, người ta đưa vào các cái thuốc ức chế anh Teclerkin 1 vì người ta thấy rằng anh Teclerkin 1 là cái thủ phạm gây viêm nhiều nhất ở trong bệnh gút thì à, hiện nay là đã có những cái thuốc như thế ừ, điều trị cho bệnh nhân tuy nhiên là ở Việt Nam thì chưa được áp dụng bởi vì thuốc nó quá đắt tiền um, um, thế thì um, cái cách điều trị cho bệnh nhân gút ở Việt Nam trong thực tế hiện nay thì chúng tôi vẫn điều trị như là à, giảm đau chống viêm trong đợt cấp này rồi là sử dụng các cái thuốc à, làm giảm à, à sản xuất axit uric này rồi là tăng thải bằng các cái nước uống hoặc là thuốc đông y như là bác sĩ cùng vừa nói rồi là thay đổi cái lối sống thế còn để đề phòng được cái cơn gút ừ, nó tái phát thì khi nồng độ axit uric nó tăng cao trong máu hoặc khi cái tinh thể urat nó lắng động quá nhiều ở trong ừ, tổ chức thì nó sẽ khởi động các cái cơn gút cấp đấy thế thì để đề phòng thì thứ nhất là mình bác sĩ phải luôn luôn làm sao khống chế được cái nồng độ axit uric nó luôn ở dưới cái ngưỡng khoảng dưới 350 micromol trong một lít đấy là cái ngôn từ thầy thuốc chúng tôi khi mà đọc một cái xét nghiệm thì chúng tôi thấy như thế thì thường duy trì ở nồng độ thấp như thế thì bệnh nhân sẽ ít có cái cơ hội để xuất hiện các cái cơn gút cấp và để duy trì được cái đó thì chúng tôi phải kiểm soát axit uric ở trong máu thường xuyên. Chính vì thế tôi yêu cầu bệnh nhân là 3 tháng phải đến chỗ chúng tôi để xét nghiệm máu kiểm tra một lần. Mặc dù bệnh nhân không có biểu hiện của hút cấp thì cũng nên kiểm tra như thế và họ biết rằng à nồng độ axit uric của họ đang ở cái ngưỡng cao, họ cần phải điều chỉnh chế độ ăn, họ cần phải dùng một chút thuốc gì đấy để giảm xuống thì cái cơn hút cấp nó sẽ không tái phát. Còn nếu họ cứ để cho nó tăng thoải mái thì đến lúc nào đó nó có các cái yếu tố thuận lợi thì cơn hút cấp nó lại tái phát trở lại. Vâng. Xin cảm ơn tiến dạ, sĩ. Và, vâng. vâng, và xin cảm ơn câu hỏi của bác Hòa. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu chương trình đến giờ thì à, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình liên quan đến nội dung tìm hiểu về bệnh gút và các phương pháp điều trị. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp những câu hỏi này đến với các chuyên gia y tế tham gia trong chương trình để mang đến cho quý vị và các bạn những tư vấn thực thiết thực và chính xác. À, xin được mời trợ lý trường quay sẽ giúp chúng tôi kết nối với câu hỏi đầu tiên. Xin chào chương trình, Tôi tên là Võ Mai Duy, à, năm nay tôi 31 tuổi rồi, nặng 65 à, cân. Khoảng vài ngày gần đây thì khớp đầu ngón cái chân phải của tôi hơi bị đau. À, không biết có phải là triệu chứng của bệnh gút không? Bệnh này có phải di truyền không? Vì à, trong gia đình có bố tôi à, cũng bị gút khá nặng, khoảng gần 6 năm rồi. Cũng uống nhiều loại thuốc nhưng mà không thấy khỏi. À, chú ruột thì mấy ngày nay cũng bị sưng ở đầu ngón chân Ờ, vì vậy mà muốn hỏi ờ, bác sĩ ờ, ở cái độ tuổi này thì của tôi thì triệu chứng như vậy là như nào và mong bác sĩ giải đáp em xin cảm ơn vâng và với câu hỏi này thì xin được mời tiến sĩ đặng hồng hoa à, à, như, như lúc đầu chúng tôi có nói tức là cái yếu tố một trong những nguyên nhân gây ra bệnh hút đó là những các cái yếu tố nội sinh mà là, là những yếu tố mang tính do gen do di truyền thực tế ở chỗ chúng tôi cũng đã điều trị có những gia đình là bốn bố con đều phải vào bệnh viện về điều trị vì những cái đợt gút cấp và những duy trì điều trị gút mãn thế thì với trường hợp mà bạn vừa hỏi thì có rất nhiều nguy nguy cơ tức là bố của bạn cũng bị gút nặng chú ruột của bạn cũng bị gút nặng cho và bản thân bạn thì à, bạn không nói chiều cao của bạn bạn là bao nhiêu nhưng mà với cái cân nặng như thế thì cũng có thể bạn ấy nói cân nặng của bạn chắc là bạn cảm nhận là bạn có vẻ thừa cân thế thì đấy là những cái yếu tố nguy cơ và bây giờ bạn lại có biểu hiện là đau đau ở đầu ngón chân thực ra thì đau đau ở đầu ngón ngón ngón một bàn chân nó ừ, ít khi là biểu hiện gút bởi vì nếu biểu hiện gút cấp là uh, biểu hiện rất rõ là sưng nóng đỏ đau bốn triệu chứng của viêm thế nhưng mà vì bạn có quá nhiều yếu tố nguy cơ thế thì bạn nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu và cho bác sĩ chuyên khoa khám họ sẽ có cái kết luận cụ thể nhưng mà mình đã có nhiều yếu tố nguy cơ mà đặc biệt là có tính chất gia đình như vậy thì luôn luôn phải đề phòng đề phòng bằng cái ờ, ừ, chế độ ăn chế độ sinh hoạt trước hết là như thế còn sau đó dùng thuốc hay không thì do bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ quyết định dựa trên cái xét nghiệm của bạn vâng À, xin được mời câu hỏi tiếp theo. À, xin chào chương trình, em tên là Vũ Văn Thắng ở thị, thị xã Cao Bằng. Em xin hỏi câu hỏi cho bố em. Bố em bị bệnh gút và bị khớp nhẹ ở những nơi máu dồn cục bị đau và đỏ lên rất ngứa. Ừ, bố em bị dị ứng với thuốc Tây y, vậy bố em có thể sử dụng thuốc Đông y được không? Có cần phải kiêng các thức ăn dầu đạm lâu dài hay không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Vũ Văn Thắng và xin mời bác sĩ Phạm Hưng Cũng sẽ đưa ra những tư vấn ạ. Vâng, ờ, đối với ờ, trường hợp của bố bạn thì ờ, theo tôi là thứ nhất là phải đi đến cái cái phòng khám chuyên khoa về xương khớp để nó chẩn đoán khẳng định là bị bệnh gút ở giai đoạn nào, ở cái mức độ như thế nào. Cái thứ hai là tôi cũng khuyên là nên có cái kết hợp điều trị giữa à, đông y và tây y à, vì hiện nay các cái thuốc tây thì rất nhiều cái chủng loại thì có thể loại này thì nó không phù hợp nhưng cái loại kia nó lại phù hợp thì các thầy thuốc thể chọn à, cho bố của bạn và đồng thời sau cái đợt cấp ấy rồi thì bạn sử ờ, bạn có thể sử dụng những cái ờ, sản phẩm mà đúng dược để ờ, điều trị hỗ trợ phối hợp cho bố của bạn thì cùng với cái chế độ điều chỉnh chế độ ăn chế độ tập luyện thì lối sống vân vân thì tôi nghĩ à, cái khả năng để thuyên giảm của bố bạn nó sẽ tốt. Xin được mời câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, tôi là Phan Hoàng Nam, 45 tuổi ở phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vừa rồi tôi có đi xét nghiệm, chỉ số axit uric của tôi là 462 mmol trên lít. À, vậy tôi hỏi à, là chỉ số cao như vậy thì tôi có bị bệnh hút không? Xin cảm ơn. Vâng, và với câu hỏi này thì xin được một lần nữa mời tiến sĩ Đặng Hồng Hoa. Vừa nãy là khán giả có hỏi là anh ấy đi xét nghiệm kiểm tra và có nồng độ axit uric cao đúng không ạ? Thì thực tế bệnh gút là như này ạ. Có những người nồng độ axit uric rất cao nhưng lại không có viêm khớp thì người ta cũng không phải là bệnh gút. Đấy là cái hội chứng tăng axit uric và có những người thì bị bệnh gút nhưng mà lại đi xét nghiệm nồng độ axit uric lại không đạt ở cái ngưỡng cao đấy là hai vấn đề khác nhau chính vì thế mà anh này anh chỉ có cái nồng độ axit uric là 462 micromol lít thôi thì lời khuyên của tôi là ừ, anh nên đến gặp bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn cho anh trước tiên là thay đổi lối sống chế độ ăn chế độ ăn uống nếu như theo dõi trong một hai tháng cái nồng độ axit uric đấy nó xuống thì người ta không phải dùng thuốc còn nếu như anh có thêm biểu hiện của viêm khớp do, do tinh thể axit urat, urat và do tinh thể urat và nồng độ axit uric vẫn duy trì cao như thế thì lúc đấy người ta mới cần phải điều trị. Vâng, à, xin cảm ơn tiến sĩ. Một lần nữa xin được cảm ơn những câu hỏi mà các khán giả đã gửi về cho chương trình cũng như là phần tư vấn và giải đáp vừa rồi của các bác sĩ qua cái cuộc trao đổi thì chúng ta có thể thấy bệnh gút là một căn bệnh rất nguy hiểm không chỉ gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mà nặng nề hơn có thể dẫn đến những biến chứng khác nhau à, nếu như căn bệnh không được kiểm soát và điều trị một cách kịp thời à, do đó có một vấn đề mà chắc chắn là rất nhiều khán giả cũng như là bác Hòa cũng sẽ rất quan tâm đó chính là làm thế nào để phòng tránh được căn bệnh này và ở phần cuối của chương trình thì các bác sĩ có thể đưa ra một số những lời khuyên để giúp cho mọi người có thể phòng tránh được bệnh gút không ạ À, xin được mời tiến sĩ Đặng Hồng Hoa Vâng, à, bệnh gút thì để phòng bệnh trước tiên là à, những người mà chưa bị bệnh gút thì phải kiểm soát được cái chế độ ăn của mình như từ đầu tôi nói là không được lạm dụng bia và thậm chí là thuốc lá thế rồi không nên sử dụng quá nhiều các cái thức ăn nó dầu đạm hoặc là dầu ờ, cholesterol thế vì đây là nó là bệnh chuyển hóa Thế còn đối với những người đã bị bệnh gút rồi thì ngoài chuyện sử dụng thuốc, ngoài chế độ ăn thì um, bệnh nhân phải có ý thức là um, khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra cái nồng độ axit uric trong máu của mình để cùng với bác sĩ đưa ra những cái phác đồ điều trị cho nó phù hợp với từng cái giai đoạn của bệnh hiện tại bây giờ cái sai lầm của bệnh nhân tức là khi bị bệnh hút thì người ta rất lo ngại và người ta muốn là chữa khỏi và tìm mọi cách ai mách cái gì cũng được miễn là bệnh khỏi và người ta đưa rất nhiều thứ thuốc rồi các cái sản phẩm để chữa bệnh vào cơ thể vì đây nó là bệnh truyền hóa mà lại đưa quá nhiều thứ không kiểm soát được thì nó càng rối loạn và nó làm cho bệnh nặng thêm chính vì thế bệnh nhân bị bệnh gút là cần phải được bác sĩ theo dõi sức khỏe thường xuyên ít nhất nếu như bệnh ổn định thì 3 tháng đến 6 tháng họ phải kiểm tra một lần còn nếu bệnh không ổn định thì hàng tháng họ phải kiểm tra và có tư vấn cũng như là cái hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ thế thì à, à anh cùng ạ bây giờ thì cái bệnh gút này cũng dần dần cũng phải đưa vào cái danh mục là bệnh mãn tính để cho bệnh nhân thấy rằng đây là bệnh mãn tính cần phải được bác sĩ kiểm soát giống như bệnh tiểu đường bệnh tiểu đường cũng là bệnh truyền hóa và cũng là bệnh mãn tính họ được kiểm soát tốt cho nên bây giờ những người bị tiểu đường họ hòa nhập với cuộc sống rất tốt đúng không ạ đến giờ thì tự lấy insulin tiêm không có vấn đề gì cả và cuộc sống của họ vẫn rất là tươi đẹp vâng và vâng. thì bệnh nhân bị gút cũng phải xác định mình như thế đến giờ thì uống thuốc nhưng mà họ vẫn hòa nhập cuộc sống bình thường vâng bác sĩ phạm hưng cũng có thêm những bổ sung gì không ạ vâng ờ, theo tôi ở một cái góc độ ờ, chiến lược ấy thì chỗ chuyên khoa ờ, của tiến sĩ ờ, đặng hồng hoa là À, nên đề xuất có một cái chương trình về cả cái bệnh lý xương khớp trong đấy thì có một cái ờ, mục về bệnh gút thì như vậy nó để có một cái chiến lược tổng thể mang tính chất quốc gia là vì uh, chống như đáy đường ấy. khi mình có cái chương trình về uh, phòng chống đáy đường thì tự nhiên là cái tỷ lệ uh, thiếu đường uh, đái tháo đường rồi biến chứng các thứ nó giảm mà à, những cái thống kê là 10 người đi khám thì 7 8 người là bệnh xương khớp rồi thì cần phải có một cái chương trình à, quốc gia để mà à, đối phó lại về cơn dịch bệnh mãn tính không lây là bệnh xương khớp hiện nay đấy tôi tôi tôi tôi muốn nói một cái ý mang tính chất chiến lược là như vậy à, đấy là cái chung cho toàn thể đấy còn đối với à, à, đề phòng thì à, ngoài những ý kiến của tiến sĩ hoa thì tôi thấy là à, cần bổ sung một tí là thứ nhất là những người à, vì nó có yếu tố di truyền thì tiểu gen thì những người mà trong gia đình đã có à, những người bị à, bệnh gút rồi thì đặc đặc biệt là ở đàn ông thì mình phải luôn luôn cảnh tỉnh là có thể mình cũng phải bị gút à, và để đề phòng thì ta phải điều chỉnh chế độ ăn chế độ tập luyện chế độ làm việc vân vân cho nó phù hợp đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là đi sâu Ờ, một tí nữa là về chế độ ăn thì không những cái chuyện ăn ngày xưa có một cái câu nói là à, bệnh tòng khẩu nhập tức là à, bệnh lý ở trong cơ thể chính là từ cái miệng à, mà cái miệng ở đây nói hình bóng thôi nhưng mà cụ thể ra là do cái ăn uống thì mình phải ăn uống ngày xưa thì đang khó khăn thì chắc chị Hoa cũng nhớ là cán bộ mỗi một tháng được ba lạng vâng à, dạ, ba lạc thế lúc ấy chả sợ gì gút chả sợ gì cholesterol hết cả nhưng bây giờ thì nó nó khác rồi nó thư thả rồi thì bây giờ ăn phải khoa học tức là phải đủ chất nhưng mà phải đảm bảo về lượng ví dụ như ta ăn nhiều glucid quá rồi ăn nhiều lipid quá thì sẽ gây ra tiểu đường sẽ gây ra tăng cholesterol từ đấy cũng gây ra gút gây ra bệnh lý về tim mạch cho nên phải ăn đủ nhưng mà phải cái cân đối giữa protein, lipid, glucid đặc biệt là phải ăn nhiều cái rau xanh để cung cấp cho chúng ta vitamin đặc biệt là những vitamin C, vitamin A, vitamin E những cái vitamin đấy rất cần thiết cho cơ thể chúng ta để không những đề phòng cái bệnh gút mà một phòng cái bệnh lý khác nữa rồi các cái à, yếu tố vi lượng các cái muối khoáng à, thì à, nó có ở trong các cái rau xanh rất nhiều ở trong những cái sản phẩm mà động vật nhưng mà nó phù hợp với ta như là canxi này rồi à, à, magie này selen vân vân đấy thứ ba nữa là à, cần có một cái chế độ là là là quan tâm tới vấn đề uống thì à, không hiểu chỉ hóa thế nào nhưng mà tôi thấy à, không phải ít là nhiều người chỉ khi khát mới uống đấy vâng. thì cái là một cái suy nghĩ không đúng mà một ngày ít nhất phải hai lít nước không khát cũng phải uống là vì cái ấy nó vào giống như là để cho cơ thể mình nó thải thải độc nó lọc và trong ấy có thì đưa cả cái vi uric đi một người mà bị gút thì lại càng phải uống tăng thêm để cho đi tiểu cưỡng bức để nó giải phóng cái các cái chất độc ở à, đấy và cái cuối cùng là chế độ luyện tập cần phải có một cái vận động cho phù hợp với từng người tôi không thể nói là người này phải chạy hay là người này phải chơi tennis nhưng mà phải có một cái từng người à, đối với ví dụ như của anh hòa đây thì bây giờ anh đi ra làm đấy cũng đã phù hợp ở đấy và một cái tốt nhất mà theo tôi bây giờ là nếu như mà người có khó khăn thì cố gắng đi bộ có thể đi bộ chậm đi bộ, bộ vừa vừa rồi đi bộ nhanh cái một ngày đi bộ khoảng 40 phút thì cũng làm rất tốt cho cái lưu thông khí huyết và để phòng ngừa phối hợp điều trị một số bệnh trong đấy có bệnh huyết. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng ta đã được lắng nghe tiến sĩ Đặng Hồng Hoa và bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hương củng giải đáp nhiều câu hỏi và thắc mắc liên quan đến bệnh gút và các phương pháp điều trị. Hy vọng rằng qua việc lắng nghe các ý kiến giải đáp và câu trả lời vừa rồi từ các chuyên gia y tế thì quý vị và các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích về căn bệnh này, một căn bệnh cũng rất nguy hiểm thế nhưng vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hương Cũng, tiến sĩ Đặng Hồng Hoa cũng như là bác Nguyễn Trọng Hòa đã đến với chương trình Sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ờ, một phóng sự tổng hợp những lời khuyên của các chuyên gia y tế đối với các bệnh nhân đang bị bệnh gút. Cách phòng tránh bệnh gút và các biến chứng của bệnh Mục đích của điều trị dự phòng cơn gút tái phát là làm hạ thấp axit uric xuống dưới mức bình thường bằng các biện pháp sau chế độ ăn uống sinh hoạt. Chế độ ăn của bệnh nhân hút là hạn chế thực phẩm dầu đạm, chỉ nên ăn từ 100 đến 150 gram thịt một ngày, giữ trọng lượng cơ thể ở mức hợp lý. Uống đủ nước để thận có thể lọc tốt, từ 2 đến 2,5 lít một ngày. Uống thêm các loại nước khoáng có kiềm cao hoặc nước kiềm 14%, mục đích kiềm hóa nước tiểu để tăng đào thải axit uric qua thận. Nên ăn trứng, sữa, format, thịt trắng như thịt da cầm, cá nạc, Ăn nhiều rau xanh, cà rốt, bắp cải, đậu phụ, hoa quả. Những thực phẩm không nên ăn, tránh thức ăn dầu purin, phủ tạng động vật như gan, óc, tim, lòng, bầu dục, một số loại nấm, măng tây, tôm, cua, cá, đậu các loại hạt, vân vân. Tránh ăn các thức ăn chua như nem chua, tư hành muối, canh chua, hoa quả chua, uống nước chanh vì chính những chất chua lại làm bệnh nặng hơn. Tránh dùng một số loại thuốc có thể làm tăng axit uric máu như các thuốc lợi tiểu, corticoid, aspirin. Không uống rượu, bia. Tránh lao động quá mức, tránh các yếu tố có thể khởi phát cơn hút như lạnh, stress, chấn thương. Bệnh hút là một bệnh rối loạn chuyển hóa, đòi hỏi phải điều trị và theo dõi lâu dài, nhưng sẽ cho kết quả tốt nếu bệnh nhân tuân thủ tốt chế độ sinh hoạt, ăn uống, và thầy thuốc sử dụng phối hợp một số thuốc một cách hợp lý, chúng ta có thể phòng tránh được các biến chứng nặng nề của bệnh.